Công thức hóa học thì được dùng để biểu diễn các chất. Các em thân mến, ví dụ như các chất của chúng ta mà có tên rất là dài, ví dụ như là cellulose hoặc là các tên dài hơn nữa, được chưa nhỉ? Thì cái việc là chúng ta biểu diễn các tên dài đó ở trong các bài vở hay trong các văn bản rất là khó khăn. Do đó người ta phải nghĩ đến một cái cách, đó là người ta hệ thống hóa các cái tên gọi đó bằng các công thức hóa học để biểu diễn. Thì cái công thức hóa học đó với cái tên gọi của chất đó nó sẽ hoàn toàn là tương đồng với nhau. Được chưa nhỉ? Và chúng ta đã học với hai cái khái niệm là đơn chất và hợp chất rồi và đó cũng chính là hai cái loại vật chất mà chúng ta có thể là à, nghiên cứu rất là sâu và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là công thức hóa học của hai cái loại chất đó như thế nào các em nhé. Dạng chung ở đây nếu như đối với đơn chất thì dạng chung của nó sẽ là AX. Với A ở đây chính là ký hiệu hóa học, còn X ở đây người ta gọi đây sẽ là chỉ số x ở đây người ta gọi đây là chỉ số được chưa nhỉ còn a là ký hiệu hóa học được chưa nhỉ hợp chất ở đây thì có dạng là ax cz được chưa ax cz ví dụ ở đây là abc nó là các ký hiệu hóa học còn x y và z thì nó sẽ là gì à nó là các chỉ số được nhỉ dựa vào hai công thức này thì chúng ta sẽ có các cái giá trị ở đây đó là x y ở đây nó đều phải lớn hơn bằng một đều lớn hơn bằng một được chưa nhỉ